Lean Body, nét đẹp bất tử theo thời gian, trường tồn cùng năm tháng. Niềm kiêu hãnh của streamer danh nhân bụng sáu muối. Ôi! Ôi! Di Nguyễn Luxury Home Gym Chào mừng các bạn đến với ngày quốc tế tập ngực tại Di Nguyễn Home Gym Là hôm nay Vui sẽ tập ngực theo phương pháp mắc OT và Lean Body kết hợp tại à, Thoi Gym theo chủ đề của Di Nguyễn nha Chủ đề là cái buổi tập của Di Nguyễn trong cái trong cái home gym này Tức là các bạn nào mà à, tướng nha tướng mà từ từ mình trở xuống đó thì chơi cái này là ngon rồi nha đó, vậy thôi còn à, cái cái cái cái home gym này Duy Nguyễn đã chia chia sẻ với các bạn là lịch tập giáo án có nữ có nam là cấp bò thì nếu mà một cô nữ bình thường thì cũng tập theo đó luôn còn nếu mà nam mà tập cấp bò thì tập theo lịch cấp bò còn nam tập theo Duy Nguyễn tập theo lịch này nói chung có quá nhiều lịch bạn có thể tập theo cũng được hết đó trong đây tức là thiết bị trong đây nó chỉ dư rồi nó dư rồi chứ nó không có thiếu đó nên các à, nên các bạn đừng có worry nha đây là cái home gym của Duy và Duy sẽ để lại chùm giáo án khoảng chừng à, trong đầu ờ, trong đầu của mình dự tính là cái chùm giáo án của mình nó khoảng 10 ờ, video nhiệt tình chưa làm 10 cái video để cho quảng cáo của home team thôi nha các bạn nhiệt tình vậy thôi chứ và bây giờ là khởi động phần ngực trên theo phương pháp mắc ot thì ờ, ở cái khung này là cái khung power khung sức mạnh thì duy sẽ tập ngực trên và ngực ngang ở đây rồi xong rồi duy sẽ chuyển qua những cái bài cường độ cao khác nha các bạn đó nên buổi tập theo triết lý của duy xây dựng trong cái vấn đề giáo án này sẽ là sức mạnh và cường độ cao nhồi cardio đó là cách tập hiện tại của Duy Nguyễn nó phù hợp với lứa tuổi thể trạng và đẳng cấp của Duy Nguyễn nha các bạn ba ai ba ba ba ba ba ba à. một hai hai à ba à ấy à. hai ba chốt rồi à. à. vô ơi một à ai à, à. à rồi đó ba tiếp đó bốn rồi rồi cái cú này lẽ làm gì thì hai một hai hai ba bốn Oh, yeah. Oh, yeah. chưa em chưa phun thì phun đi chỉnh về ngực ngang 200 bao Ugh. rồi ok tập nhẹ nhẹ thôi sao hư máy đó à, ok xin chào bạn để à, nhằm gọi là nhằm à, mang lại sự đa dạng của tập ngày hôm nay thì à, Duy Nguyễn sẽ à, biểu diễn à, trên cái máy à, máy này máy corner nha bạn biết đặt tên gì đâu lẹ cái máy này có tác dụng là đặt trong góc phòng rất là tiện nha bạn nào phòng nhỏ nhỏ thì hãy mua đi rồi cái cặp trắc đồ sport là mua từ mỹ đế cái này là hàng hàng mà hàng phải hàng home nha ba ở hàng này hàng hàng hàng, hàng thương mại đó. Hàng này mua riêng. Nói với Nguyễn có hổm nhớ vụ phi vụ ờ, trắc đồ không? Mua mấy trăm cặp rồi đó. Để tập tập cặp này ngon hơn, tự tin hơn. Đó còn hàng hàng đi theo máy nè. Cho coi hàng đi theo máy nha. Cho coi thôi nha, so sánh lóc á. Đó. đó, cho coi thôi. thôi à, mình sẽ rót xét cho các bạn Hiện tại là một bên là 70 bao Mình sẽ rót về 60 50 ok chuẩn chưa rồi dứt nè nó có cái chỗ này để tì ra nè không phải giỡn đâu nó không tính hết rồi rót giùm anh cái đây đây đây đây đây đây đây ok đang rót xếp quên tính tập ba chục rồi đó OK, bây giờ chúng ta chuyển qua bài eo bài eo là core core trong giáo án Dương Nguyễn đề chữ core là eo nha chữ ABS mới là bụng nha các bạn đó, và bây giờ mình à, sẽ thực hiện bài à, đá bụng tập eo

Bye. <sighs> <sighs> Ugh. tập của Duy Nguyễn đến đây xin được khép lại Bữa nay chúng ta tập rất tốt phần cơ ngực và cơ kho Tại một cái home gym luxury tập rất là đã nha các bạn Nhưng mà chưa hết đâu, tôi còn cardio nữa Tại theo giáo án Lean Body mà giờ Duy Nguyễn còn rất là sung sức à, Uống một muỗng rượu cao, hai muỗng intra cao nên nhờ năng lượng còn chút đỉnh mà sẽ Mình sẽ cho các bạn trải nghiệm cardio trên máy treadmill Á à, lộn, không phải, bữa nay là máy elliptical và máy, máy, máy, máy, máy, máy đạp xe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 khu nam là đêm sáng đất nước đổi thay người xa có thấy sài gòn bây giờ mới là ngọc viên đông thủ thiêm phú mỹ ta nâng tầm kinh tế quần hai nhà bè kết nối mạch giao thương thô chim khu nam là đêm sáng đất nước đổi thay bây giờ mới là ngạo viên đời phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. PBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder